Chào mừng các bạn đến với buổi thứ sáu của chuỗi chương trình thiền định Inner Peace, Bình An, Nội Tại. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Saya Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Như vậy là bạn đã đồng hành với chương trình cho tới buổi ngày hôm nay rồi đấy. Chúng tôi mong rằng bạn đã có những giây phút tận hưởng cùng thiền định và cảm nhận được sự hiện diện vi tế của cơ thể trên lòng bàn tay và các ngón tay của mình một điều nữa các bạn cũng nên biết rằng để đi vào trạng thái thiền chúng ta luôn cần đến sự giúp đỡ của mẹ kundalini vậy kundalini là gì và tại sao chúng ta lại gọi kundalini là mẹ hôm nay chúng tôi sẽ trả lời các thắc mắc này và làm rõ thêm bản chất của kundalini để bắt đầu chúng ta cần phải ở trong trạng thái thiền nên như mọi khi hãy cùng nhau tháo giày ra ngồi xuống thật thoải mái ở trên mặt đất hoặc trên ghế mở hai lòng bàn tay đặt ngửa trên đùi nhắm mắt lại và hít thở sâu vài như chúng ta đã làm trong các buổi trước giữ tay trái ở trên đùi và đưa tay phải đi dọc theo xương sống từ dưới lên trên vài lần và chạm vào đỉnh đầu với một mong muốn thật sự được đi vào trạng thái không suy nghĩ được sống trong thời điểm hiện tại chúng ta nhủ thầm với mẹ kundalini rằng thưa mẹ kundalini hãy cho con đi vào trạng thái tỉnh thức không suy nghĩ hãy cho con đi vào trạng thái thiền sau đó nhẹ nhàng đưa tay trở lại đùi và trong vài phút tiếp theo hãy theo dõi những suy nghĩ của mình chúng ta không nên phản ứng lại những suy nghĩ hay tham gia cùng với chúng không cần một nỗ lực nào cả chỉ cần quan sát những suy nghĩ hết những suy nghĩ này đến suy nghĩ khác những suy nghĩ đến và đi như những đám mây và cuối cùng khi mặt trời lên cao mây mù rồi sẽ tan biến những suy nghĩ cũng sẽ trôi dần đi Kundalini là một biểu hiện thực tế của năng lượng nguyên thủy, người mẹ. Và hơn thế nữa, Kundalini được gọi với nhiều cái tên như Sophia, Anima, Tao, Ru, Linh hồn thần thánh, Rắn cầu vọc và còn rất nhiều tên gọi khác. Kundalini là nguồn năng lượng xuyên suốt của sự sống chảy bên trong tất cả những thực thể sống. Kundalini là nguồn năng lượng của người mẹ khiến cho hạt giống nảy mầm, cây cối đơm hoa, kết trái. Kundalini là nguồn năng lượng xuyên suốt, nguồn năng lượng sống thực hiện tất cả những hoạt động sống. Và Kundalini ở dưới dạng của mong muốn thuần khiết mong muốn trở thành một với toàn bộ thực tế tuyệt đối thiền là một quá trình sống chúng ta không thể ép một hạt giống có thể nảy mầm hay một bông hoa phải nở chúng ta không thể ép bản thân chúng ta đi vào trạng thái thiền định chúng ta phải xin mẹ kundalini làm việc đó cho chúng ta kundalini như một người mẹ luôn chăm sóc cho chúng ta và bởi vì kundalini là mong muốn thuần khiết nên chúng ta không thể ép kundalini điều gì chúng ta phải mong muốn và xin phép khi đã nhận thức được điều này hãy mở rộng bàn tay phải và đặt lên trên đỉnh đầu ấn nhẹ một chút hãy nhủ thầm với mẹ kundalini từ bên trong trái tim mình rằng Thưa mẹ Kundalini, xin hãy cho con đi vào thiền định sâu. Thưa mẹ, xin hãy cho con đi vào trạng thái tỉnh thức, không suy nghĩ. Sau đó, đưa tay trở lại đùi và ngồi thiền trong đưa tay phải lên cao phía trên phần thóp của đỉnh đầu và thử cảm nhận xem chúng ta có thấy một luồng gió nhẹ mát hoặc ấm không đưa tay phải trở lại đùi và bây giờ bạn lại thử với tay trái nhé Bạn có cảm thấy gì trong lòng bàn tay trái không? Bạn có thể cảm nhận được hơi mát không? Đó chính là dấu hiệu của Kundalini đó Bạn hãy thử điều này sau buổi thiền Và thử cảm nhận xem có hơi mát không và cảm nhận ở trên hai tay có giống nhau hay khác nhau không nhé hãy tham gia cùng chúng tôi vào lần tới khi chúng tôi giải thích sâu hơn về hệ thống vi tế trên cơ thể của chúng ta cụ thể là kênh idanadi kênh năng lượng bên trái kênh năng lượng liên quan tới những cảm xúc và mong muốn của chúng ta còn bây giờ xin chào think about.